trong nội dung bài học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các bạn trong tiết 1, 2, 3 và 4. Sách giáo khoa trang 72 đến 78. Các em mở sách giáo khoa cho cô nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn nhỏ của cô ôn tập giữa học kỳ 2. Các em nhìn vào tuần 27. Bây giờ các bạn mở sách giáo khoa trang 72 ra cho cô nào. Tiết học đầu tiên là tiết 1, 2. Bài tập số 1. Chọn và nêu nội dung của 3 bài trong số các bài dưới đây. Các em nhìn cho cô. Chủ điểm, những màu, những sắc màu thiên nhiên. Bao gồm 1. Bầu trời 2. Góc kiện trời 3. Những cái tên đáng yêu 4. Cây gạo 5. Bảy voi rừng Trường Sơn Hoặc chủ điểm Bài học từ cuộc sống 1. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục 2. Quả hồng của thỏ con 3. Chuyện bên cửa sổ 4. Tay trái và tay phải 5. Ngày như thế nào là đẹp À vậy bây giờ chúng ta sẽ chọn và nêu nội dung của ba bài trong số các bài dưới đây. Các em chỉ cần nêu ba bài thôi, được chưa nhỉ? Nào, Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn bắt đầu làm bài. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta bắt đầu nhé. Cô lấy ví dụ. Cô chọn bài đầu tiên. Đó là bài quả hồng của thỏ con. À, vậy thì các bạn nhìn cho cô. Quả hồng của thỏ con đó là chủ điểm bài học từ cuộc sống. Vậy thì ta nhìn vào đây cho cô. Quả hồng của thỏ con Bài đọc Quả hồng của thỏ con kể về chú thỏ phát hiện ra quả hồng vẫn còn xanh và quyết định chăm sóc nó đến lúc chín. Khi quả đã chín, trong lúc thỏ đợi quả hồng chín rụng xuống thì có một đàn chim bay đến xin thỏ nhường cho chúng quả hồng vì chúng đang rất đói. Thỏ suy nghĩ một lúc thì đồng ý sau khi đàn chim biết được thỏ chưa được ăn hồng bao giờ và cảm kích trước sự tốt bụng của thỏ, đàn chim đã tìm được một cây hồng sai chữ quả và mời thỏ đến thưởng thức. Đó là bài thứ nhất, quả hồng của thỏ con. Chúng ta chuyển sang bài thứ hai. Chúng ta chuyển sang bài số hai nhé. Nào, bài thứ hai, cô có bài chuyện bên cửa sổ. Bài đọc Chuyện bên cửa sổ Kể về một cậu bé không hiểu vì thích quá hay đua nghịch mà đã cầm sỏi để ném đàn chim, làm tổ ở sân thượng nhà cậu bé. Đàn chim nối nhau bay sang nhà khác. Sau vài tuần, cậu bé bị ốm. Cậu nhìn đàn chim đang vui đùa với nhau ở sân thượng nhà bên. Cậu đã ngẩn người ra và cảm thấy hối hận vì đã ném sỏi vào đàn chim. Được chưa nào? Vậy là chúng ta đã à, được hai bài tập rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài nội dung bài số 3 nhé. Bài số 3 cô chọn đó là bàn đó là tay trái và tay phải. Các bạn nhìn cho cô giáo thuộc chủ điểm bài học từ cuộc sống. Ví dụ tay trái và tay phải. Bài đọc tay trái và tay phải kể về câu chuyện giữa hai người bạn thân tay trái và tay phải. Trong một lần, tay phải xách một chiếc túi nặng, mệt quá nên trách tay trái, chỉ cần làm việc nhẹ nhàng, còn việc nặng nhọc tay phải làm hết. Nghe vậy, tay trái rất buồn và và nghe vậy tay trái rất buồn và giận tay trái tự nhủ sẽ không giúp việc gì nữa dặn dạ, tay phải sẽ không giúp gì nữa sáng hôm sau rất nhiều việc không có tay trái làm cùng thì tay phải gặp khó khăn rất nhiều tay phải rất hối hận liền xin lỗi tay trái thế là tay trái và tay phải lại cùng nhau làm việc và hoàn thành một cách nhanh chóng các bạn nhỏ ạ à. cô nhắc lại nhé tay trái và tay phải bài đọc tay trái và tay phải kể về câu chuyện giữa hai người bạn thân tay trái và tay phải trong một lần tay phải xách một chiếc túi nặng mệt quá nên trách tay trái chỉ cần làm việc nhẹ nhàng còn việc nặng nhọc tay phải làm hết nghe vậy tay trái rất buồn và giận tay phải tự nhủ các bạn chú ý chỗ này tay phải nhé tự nhủ sẽ không giúp việc gì nữa sáng hôm sau rất nhiều việc không có tay trái làm cùng thì tay phải gặp khó khăn rất nhiều tay phải rất hối hận liền xin lỗi tay trái thế là tay trái và tay phải lại cùng nhau làm việc và hoàn thành một cách nhanh chóng vậy là cô đã giúp các bạn trả lời xong rồi đấy chọn ba bài ngoài ra các bạn có thể chọn thêm các bài khác nữa ngoài những bài cô đã gợi ý ra các bạn nhỏ của cô đồng ý chưa Chúng ta chuyển sang bài số 2 nhá. Đọc một trong những bài trên và trả lời câu hỏi A. Bài đọc viết về ai hoặc viết về sự vật gì? B. Em nhớ nhất chi tiết nào trong bài đọc? C. Em học được điều gì từ bài đọc? À, giờ đây là bài tập chúng giúp chúng ta ôn lại mà. Chúng ta sẽ ví dụ như sau. Tay trái và tay phải chẳng hạn như Câu A. Bài đọc viết về ai hoặc viết về sự việc gì? Bài đọc viết về tay trái và tay phải. Em nhớ nhất chi tiết nào trong bài đọc? Em nhớ nhất những chi tiết mà khi không có tay trái làm việc cùng thì gặp phải rất nhiều khó khăn và không hoàn thành được công việc. Khi đánh răng, tay phải bận cầm bàn chải nên không sao cầm được cốc nước tay phải lấy hoay cải quy áo với một à, tay rất khó khăn. Khi vẽ tranh thì chỉ có một tay cầm bút, không có tay nào để giữ giấy. Được nghe nhỉ? Đấy là những chi tiết mà em nhớ nhất trong bài đọc tay trái và tay phải. Câu C, em học được điều gì từ bài học? Em học được điều gì từ bài học? Thì em học được cách phải biết hợp tác, hỗ trợ đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh thì mọi việc mới có thể thành công hoàn thành một cách suôn sẻ nhanh chóng và chính xác vậy là cô đã giúp các bạn nhỏ của cô trả lời xong câu hỏi số 2 rồi đấy chúng ta tiếp tục mở sách giáo khoa trang 73 ra cô sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tiếp nhé các em nhìn vào bài tập 3 trang 73 cho cô nào các em nhìn vào, đọc bài thơ dưới đây và thực hiện yêu cầu bên dưới. Các em nhìn cô nhé. Trăng ơi, từ đâu đến? Trích. Bây giờ chúng ta sẽ đọc bài thơ của Trần Đăng Khoa nhé. Trăng ơi, từ đâu đến? Hay từ cánh rừng xa? Trăng hồng như quả chín, lửng lê lên trước nhà. Trăng ơi từ đâu đến Hay biển xanh diệu kỳ Trăng tròn như mắt cá Chẳng bao giờ chớp mi Trăng ơi từ đâu đến Hay từ một sân chơi Trăng bay như quả bóng Bạn nào đá lên trời Tác giả Trần Đăng Khoa Bây giờ chúng ta chuyển sang Câu A, các em nhìn cô này, câu thứ nhất. Tìm các từ ngữ chỉ sự vật và từ ngữ chỉ đặc điểm trong bài thơ. À, bây giờ chúng ta sẽ tìm những từ ngữ chỉ đặc điểm và sự vật trong bài thơ nhé. Các em nhìn cho cô nào, cô sẽ giúp các bạn trả lời luôn. Các từ ngữ chỉ sự vật trong bài thơ là <coughs> Chúng ta dùng bút chì gạch chân vào cho cô nào Thứ nhất, trăng. Rồi thứ hai là cánh rừng. Thứ ba là quả chín. Rồi là nhà. Rồi biển. Mắt cá. Mi sân chơi quả bóng và trời được chưa nhỉ đấy vậy các bạn nhìn vào cho cô chúng ta gạch chân vào cho cô nhá các từ ngữ chỉ sự vật trong bài thơ là trăng cánh rừng quả chín nhà biển, mắt cá, mi, sân chơi, quả bóng và trời. Được chưa nhỉ? Vậy đây là những từ chỉ đặc điểm. À, cô xin lỗi, đó là những từ chỉ sự vật. Bây giờ chúng ta mới tìm đến từ ngữ chỉ đặc điểm trong bài thơ nhé. À. Rồi, các từ chỉ đặc điểm trong bài thơ là Rồi, các bạn nhìn cho cô giáo. Các từ chỉ đặc điểm trong bài thư là xa thôi các bạn nhìn cho cô giáo này cô khoanh vào nhá bởi vì bây giờ để cho nó đỡ lẫn được chưa nào ta có các từ chỉ đặc điểm là xa hồng cô khoanh ngá đó là từ chỉ đặc điểm đấy các bạn nhỏ ạ rồi là tròn lửng lơ xanh được chưa nào đấy vậy là cô đã giúp các bạn nhỏ trả lời xong các từ chỉ đặc điểm cô nhắc lại như sau các từ chỉ đặc điểm là xa hồng lửng lơ xanh tròn được chưa nhỉ Đấy. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu B. Trong bài thơ trăng được so sánh với những gì? Vậy thì trong bài thơ trăng được so sánh với quả chín, trăng hồng như quả chín, vậy trăng được so sánh với quả chín. Rồi trăng tròn như mắt cá. Rồi vậy là ta có so trăng được so sánh với quả chín này. <clears throat> mắt cá này chưa nào rồi là biển xanh này rồi trăng bay như quả bóng vậy ta có trăng so sánh với quả bóng được chưa nhỉ vậy cô trả lời lại nhé trong bài thơ trăng được so sánh với những gì trăng được so sánh với thứ nhất là trăng hồng như quả chín tròn như mắt cá và trăng được so sánh với quả bóng được chưa nhỉ rồi vậy là cô đã giúp bạn nhỏ trả lời xong câu b bây giờ chúng ta tiếp tục sang câu c em thích hình ảnh so sánh nào nhất vì sao à, trong trường hợp này chúng ta sẽ chọn hình ảnh nào ví dụ em thích hình cô sẽ gợi ý các bạn nhỏ nhé Em thích hình ảnh so sánh trăng bay như của bóng, bạn nào đá lên trời. Vì em cảm thấy trăng tròn rất đáng yêu, vui nhộn, tinh nghịch trên bầu trời như quả bóng của bạn nào đá lên trời. Được chưa nhỉ? Vậy đây là câu trả lời câu C nhé. Ngoài ra thì chúng ta có thể chọn hình ảnh khác như nào. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo đó là bài tập 4 sách giáo khoa trang 73 các bạn nhìn thấy cho cô đi chọn dấu hai chấm hoặc dấu phẩy thay cho ô vuông trong đoạn văn dưới đây à bây giờ cô sẽ điền luôn để các bạn nhìn sang bên này cho cô cho dễ nhé duy nhất có ô vuông đầu tiên là chúng ta sẽ chọn điền dấu hai chấm còn các ô vuông còn lại chúng ta sẽ điền dấu phẩy được chưa cô điền luôn Cô sẽ đọc đoạn văn như sau. Không sao đếm hết được các loài cá với đủ màu sắc, hai chấm. Cá kim bé nhỏ như que diêm màu tím, phẩy. Cá ót mặc áo vàng có sọc đen, phẩy. Cá khoai trong suốt như miếng nước đá, phẩy. Cá sông lực lưỡng, phẩy. Già đèn trũi, phẩy. Cá hồng đỏ như lửa, ba chấm. Vậy thì à, đây là dấu câu cô đã giúp bạn điền xong rồi bài tập này khá là dễ đúng không các bạn à, lấy bút chì điền vào vở cho cô nào các bạn nhỏ đã xong chưa bây giờ chúng ta chuyển sang phần tiếp theo đó là bài tập số 5 các em nhìn vào bài tập 5 tìm các sự vật được so sánh với nhau trong đoạn văn trên à bây giờ chúng ta sẽ tìm các sự vật được so sánh với nhau trong đoạn văn trên theo mẫu ví dụ sự vật một này đặc điểm ra đem ra so sánh từ so sánh và sự vật hai ví dụ cá kim đặc điểm là bé nhỏ từ so sánh là như và sự vật hai là que diêm tức là cá kim được so sánh với que diêm này đặc điểm bé nhỏ từ so sánh là từ như theo mẫu cô giúp các bạn nhỏ làm như sau em nhìn cho cô nhá đầu tiên người ta đã làm cho chúng ta là cá kim đúng không nhỉ Tiếp theo, ta có cá khoai, đặc điểm đem ra trong so sánh đó là trong suốt và từ so sánh là từ như. Đây. Và sự vật được so sánh, sự vật hai đó chính là miếng nước đá. Rồi tiếp theo, chúng ta thấy là cá hồng, đặc điểm đem ra so sánh là đỏ. Từ so sánh là từ như và sự vật hai được nói đến đó là lửa. Vậy ta đã điền vào bảng cho cô cá khoai trong suốt như miếng nước đá, cá hồng đỏ như lửa. Vậy là cô đã giúp các bạn trả lời xong bài tập số 5 sách giáo khoa trang 73 kết thúc tiết 12. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tiết tiếp theo đó là tiết 3 tiết số 4 sách giáo khoa trang 74. Bây giờ các em nhìn vào bài tập 1 Cô sẽ hướng dẫn nhé. Đọc hai ba khổ thơ em đã thuộc. Em thích những câu thơ nào nhất? Ví dụ mưa, mây đen lũ lượt kéo về chiều nay, mặt trời lật đật chui vào trong mây. Mặt trời xanh của tôi đã có ai lắng nghe tiếng mưa trong rừng cọ như tiếng thác dội về, như ào ào trận gió ngày hội rừng xanh, chim gó kiến nổi mó, gà rừng gọi vòng quanh, sáng rồi đừng ngủ nữa, nào đi hội rừng xanh. Mèo đi câu cá, anh em mèo trắng vác giỏ đi câu, em ngồi bờ ao, anh ra sông cái. Được chứ nhỉ? À, vậy đây là à, những bài. Vậy thì phần đối phần này chúng ta sẽ đọc thuộc khổ thơ mà em đã thuộc và lưu ý chúng ta là đọc đúng lưu loát rõ ràng và em có thể nêu là tại sao em thích để học sinh tự thực hiện các em nhé cô tin chắc rằng các bạn nhỏ cô thực hiện phần này rất tốt đúng không nào bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 2 tìm các từ có nghĩa giống nhau hoặc có nghĩa trái ngược nhau trong đoạn thơ dưới đây à bây giờ yêu cầu là chúng ta tìm từ có nghĩa giống nhau hoặc là từ có nghĩa trái ngược nhau em chú ý cho cô nhá giống nhau và trái ngược nhau trong đoạn thơ dưới đây vậy bây giờ cô sẽ đọc đoạn thơ sáng đầu thu trong xanh em mặc quần áo mới đi đón ngày khai trường vui như là đi hội gặp bạn cười hớn hở đứa tay bắt mặt mừng được ôm vai bá cổ cặp sách đồ trên lưng từng nhóm đứng đo nhau thấy bạn nào cũng lớn năm xưa bé tí teo giờ lớp 3, lớp 4 tác giả Nguyễn Bùi Vợi Vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm các từ có nghĩa giống nhau nhé và cô sẽ giúp các bạn tìm như sau từ đồng nghĩa ta có các từ như sau vui cười hớn hở rồi là tay bắt mặt mừng như nào vậy đây là những từ đồng nghĩa tiếp theo từ trái nghĩa ta có lớn và tí teo đó là những từ đó là hai từ trái nghĩa với nhau được chưa nhỉ đấy các bạn chú ý cho cô giáo nha đây là từ trái nghĩa Cô nhắc lại từ đồng nghĩa bao gồm vui cười hớn hở này rồi tay bắt mặt lưng này đấy từ còn từ trái nghĩa là từ lớn và từ tí teo như nào vậy là cô đã giúp các bạn trả lời xong bài tập 2 rồi đấy bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập 3 nào tìm từ có nghĩa giống và từ có nghĩa trái ngược với với mỗi từ dưới đây ta có từ mới từ nhỏ từ nhiều à rất dễ đúng không cô sẽ giúp các bạn nhé đối với từ mới các em lưu ý là mỗi một từ này người ta yêu cầu chúng ta là từ từ có nghĩa giống và từ có nghĩa trái ngược được chưa nhỉ vậy ta phải trả lời hai từ ra hiểu chưa một là đồng nghĩa giống nhau đồng nghĩa là giống nhé còn trái nghĩa trái ngược được chưa nào ví dụ từ mới từ đồng nghĩa như là mới mẻ được chưa nhỉ còn từ trái nghĩa như là phải cũ được chưa còn từ nhỏ đồng nghĩa là bé và từ trái nghĩa là từ to lớn từ nhiều đồng nghĩa là từ lắm và trái nghĩa là từ ít được chưa nào đấy phần này cũng tương đối là dễ các bạn sẽ làm hoàn thiện vào vở cho cô các bạn nhỏ của cô đồng ý chưa chúng ta sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo các bạn mở sách giáo khoa trang 75 ra cho cô nào Club mở sách giáo khoa trang 75 ra cho cô Bài tập 4 cô hướng dẫn các bạn chọn dấu câu thích hợp thay cho vuông trong bài thơ dưới đây à Cô sẽ giúp các bạn điền nhé. Các em nhìn này. Lúa và gió. Cua con hỏi mẹ. Dưới ánh trăng đêm hai chấm. À các em chú ý cô giáo sau dấu hai chấm này. Và đây là đánh dấu lời của nhân vật đấy. Cô lúa đang hát. Sao bỗng lặng im. Đôi mắt lim dim mẹ cua liền đáp đây là lời của nhân vật chú gió đi xa lúa buồn không hát thế nhở theo phạm hổ vậy là cô đã giúp các bạn nhỏ của cô trả lời xong bài tập số 4 sách giáo khoa trang 75 rồi đấy Bây giờ các bạn lấy bút chì và chúng ta sẽ đánh vào vở cho cô được chưa nhỉ nhớ các em cho cô giáo là lấy bút chì nhá chúng ta đừng uh, chúng ta các bạn chú ý cho cô giáo nhé chúng ta đừng uh, vi bút mực vào nhé chưa để sang năm chúng ta có cho sách các bạn nhỏ các em nhỏ chúng ta còn dùng được các em nhớ chứ nhỉ chúng ta dùng bút chì thì chúng ta sẽ có thể tẩy đi được được như nào? Cô đọc lại nhá. Cua con hỏi mẹ dưới ánh trăng đêm, gạch ngang, lú, cô lúa đang hát, sao bỗng lặng im. Em chú ý cô giáo, đây là câu hỏi, để cho chúng ta dùng dấu hỏi thả, dấu chấm hỏi nhá, hỏi chấm, được chưa? Sao bỗng lặng im, đây là dấu hỏi chấm, đây là câu hỏi của cu con, đôi mắt lim dim, Mẹ cua liền đáp Chú gió đi xa Lúa buồn không hát Được chưa nào Vậy là cô đã giúp các bạn nhỏ điền xong bài tập số 4 rồi đấy Chúng ta điền vào đi Chúng ta cần điền dấu gạch ngang và dấu hỏi chấm Được chưa nhỉ Đây là dấu gạch ngang nữa Chúng ta chuyển sang bài tập tiếp theo Bài tập số 5 Dựa vào tranh dưới đây đặt bốn câu câu kể em chú ý nhá câu hỏi câu cảm và câu khiến rồi chúng ta có bốn kiểu câu yêu cầu chúng ta đặt các bức tranh dựa vào các bức tranh này chúng ta đặt vào nội dung nào cũng được ví dụ nha cùng giúp các bạn như sau này ví dụ câu kể chúng ta sẽ đặt là bố em là bác sĩ được chứ nhỉ đấy hoặc câu hỏi, ví dụ như là cô ấy đang hát bài gì? để chưa nào? Hoặc câu cảm, này, có một người đang vẽ tranh, chị ấy vẽ tranh đẹp quá. Đấy. Hoặc là câu khiến, kêu nhìn này, hãy chú ý nghe cô giáo giảng bài nhé. Được chưa nhỉ? Vậy thì đây là câu khiến. Ngoài ra thì các bạn có thể đặt thêm nhiều câu nữa được chứ nhỉ hoặc là ví dụ như là tớ là học sinh thì như nào? thì đó là câu kể nha hoặc là mẹ nấu ăn ngon quá vậy đây chính là câu cảm vậy là cô đã giúp các bạn nhỏ của cô trả lời xong à, bài tập ôn tập giữa kỳ ôn tập giữa kỳ 2 rồi đấy các bạn nhỏ ạ cô đã giới thiệu và giúp các bạn làm xong tiết 1 2, 3 và 4. Bài học của cô đến đây là kết thúc rồi. Chúng ta sẽ chuyển sang à, tiết tiếp theo, đó tức là tiết 5, 6, 7 trong bài học tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Chúc các bạn nhỏ cô học thật tốt. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cô nhé. Xin chào các em.